lệ vương đẫm khóe mi bước đi không quay đầu còn vương vẫn thêm chi khúc tình si một đời trắng nghĩ suy đớn đau kia vô vàn thời gian hóa cánh hoa đã vội tình tựa mây bay tan trong gió sương ai nào hay xót như thương này còn đây Yêu dấu nơi này chẳng còn chi để ta mong ngóng Chẳng vượt điên số Giữa mãi bay về phương xa Mộng đẹp cứ ngỡ anh nắm tay về nơi cuối con đường Chuyện phố thật xa Bỗng thấy quanh ta lẻ loi phố thường Dù nơi này có kiếp sau ta xin chào 念。